Mời các con cùng quan sát nội dung nào. Ở phần kiến thức, cô giáo có ví dụ sau. 41.535 chia cho 195. Chúng ta làm thế nào? Bình thường thì các con vẫn đặt tính, vậy thì chúng mình đặt tính thôi. Khi thực hiện tính, chúng mình sẽ thực hiện từ trái sang phải. Nhớ là thứ tự thực hiện khi nhân thì chúng mình làm từ phải sang trái. Nhưng khi chia thì chúng mình sẽ làm theo thứ tự từ trái sang phải. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện cách làm. Đầu tiên, cô trò mình sẽ thực hiện lấy 41.335 chia cho 195. Đây là số chia cho số có 3 chữ số. Vì vậy, khi chia cho số có 3 chữ số thì lần đầu tiên các con cũng phải lấy ít nhất là 3 chữ số để chia đúng không nào? Các con nhìn vào ba chữ số này. 415 có lớn hơn 195 không? Lớn hơn, vì vậy nó sẽ chia được. Bước 1, chúng ta lấy 415 chia cho 195. Cách nhẩm của chúng ta như sau. Các con nhìn thấy 195 này, cô làm tròn thành 200. Như vậy cô sẽ ước lượng là 400 chia cho 200. Vì sao vậy? Đó là cô ước lượng khi chia số có 3 chữ số thì cô ước lượng hàng trăm chia cho hàng trăm. Các con sẽ ước lượng dễ dàng hơn. Ở đây cô nhắc lại, cô làm tròn 195, cô làm tròn thành 200. 415 cô làm tròn thành 400. Nhẩm 400 chia cho 200.